tử vi tháng 2 dương lịch năm 2021 của 12 con giáp. Tử vi tuổi Tý sự nghiệp của tuổi Tý trong tháng đầu tiên của năm Tân Sửu dù vẫn diễn ra trôi chảy nhưng hiệu quả đạt được không quá cao. Tinh thần ăn chơi sau kỳ nghỉ lễ kéo dài vẫn còn dư âm, thêm tâm lý tháng riêng là tháng ăn chơi nên con giáp này vẫn chưa thực sự để tâm vào công việc cho lắm. Vận trình tài lộc của bản mệnh trong tháng này duy trì ở mức bình ổn, dù đầu tháng phải chi tiêu khoản không nhỏ cho ngày đầu năm mới bao gồm mừng tuổi, mua sắm cho gia đình, đóng góp cho hội hè, đình đám nhiều. Song may mắn chắn là mọi việc đều trong tầm kiểm soát và người tuổi Tý cũng có nguồn thu nhất định từ trước đó. Gia đạo hài hòa, ngập tràn tiếng cười, tâm lý đầu năm nên ai cũng muốn hướng tới những điều vui vẻ. Dù vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn cũng sớm được hóa giải. Có người còn có tin vui về chuyện con cái. Đôi lứa đang yêu có thể tính chuyện cưới hỏi ngay trong tháng này. Tháng đầu tiên của năm mới, đất trời hòa hợp có lợi cho chuyện kết hôn đôi lứa. Tình hình sức khỏe của con giáp này trong tháng đầu năm mới không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, do dịp Tết ăn uống quá độ, thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt nên một số người có xu hướng tăng cân nhẹ. Vì thế, cơ thể có cảm giác ì ạch, trì trệ, tiêu hóa gặp khó khăn hay cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Tử vi tuổi Sửu ngay từ tháng đầu năm mới, tuổi sửu đã phải khá tất bật cho những kế hoạch của mình. Vận trình nhiều biến động khiến con giáp này khó có thể ngồi im một chỗ nhàn rỗi, thay vào đó là không lúc nào được ngơi tay ngơi chân. Đôi lúc bản mệnh cảm thấy tù túng, bế tắc, không biết nên lựa chọn hay xử lý ra sao tài vận khá ổn định, ít biến động xảy ra. Cũng nhờ con giáp này đã có kế hoạch tài chính rõ ràng và hợp lý. Người làm công ăn lương cứ y công việc cũ mà làm. Người kinh doanh buôn bán tuy không phát tài phát lộc mạnh do sức mua đầu năm chưa lớn, nhưng nhìn chung bản mệnh cũng khá dùng rỉnh tiền bạc đường tình duyên tiến triển khá thuận lợi, đào hoa nở rộ nhờ cát tinh chiếu rọi rất có lợi cho việc cải thiện mối quan hệ của bản mệnh cũng như tăng cơ hội tìm thấy một nửa thích hợp cho người độc thân. Tháng đầu năm mới, quan hệ vợ chồng hài hòa giữa cha mẹ với con cái có được tiếng nói chung, gia đạo trong ấm ngoài êm. Sức khỏe đầu năm mới cũng cần được chú ý quan tâm. Trong tháng tiệc tùng, ăn uống liên miên dễ khiến hệ tiêu hóa và bài tiết hoạt động quá tải. Người tuổi Sửu nên lắng nghe cơ thể của mình để điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng cho phù hợp, giảm tải áp lực cho thận, hệ bài tiết, đảm bảo duy trì thể trạng tốt. Tử vi tuổi dần Đường công danh của tuổi dần không được lý tưởng như mong đợi, mưu sự khó thành. Con giáp này đương đầu với thái tuế khiến vận khí khá bất ổn, nhiều khó khăn, thách thức phải đối mặt. Trong tháng lại có nhiều hung tinh xung chiếu, ngấm ngầm hãm hại. Công việc còn có điểm tiểu nhân quấy phá, vận trình tài lộc khá sáng là niềm an ủi không nhỏ cho bản mệnh sau những khó khăn, áp lực phải đối mặt trong công việc. Thiên tài xuất hiện giúp chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn, nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà bán hàng cũng tốt hơn nhiều ngay từ tháng đầu năm mới dưới tác động từ âm sát hung tinh, dù là người tuổi dần, còn độc thân hay đã có đôi có cặp đều gặp không ít rắc rối, mâu thuẫn vợ chồng lớn dần nhưng không được xử lý kịp thời nên dạn nứt ngày càng rõ ràng hơn các cặp đôi ngày càng có xu hướng xa cách, lạnh nhạt, thiếu hòa hợp về cả vấn đề tâm và sinh lý. Về phương diện sức khỏe, con giáp này cũng không thể chủ quan. Tình hình thể chất trong tháng giảm sút, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, dễ mắc các chứng bệnh thay đổi theo thời tiết. Bản mệnh cũng cần chú ý cân bằng trạng thái tinh thần, tránh bị áp lực quá nhiều dẫn tới căng thẳng thần kinh, đau nửa đầu dữ dội. Tử vi tuổi Mão Vận trình sự nghiệp của tuổi mão đầu năm mới tiến triển hanh thông, thuận lợi dưới tác động tích cực của cục diện tam hội, tháng này hứa hẹn sẽ vô cùng thong dong của con giáp này. Mọi thứ đều tiến triển đúng kế hoạch, hầu như không có biến động lớn, bản mệnh cứ y kế hoạch mà làm. Tài lộc của con giáp này cũng khởi sắc hơn nhờ chính tài, người tuổi mão làm việc khá thành thơi mà nguồn thu không hề sụt giảm. Bản mệnh sẽ có nguồn thu từ nhiều nguồn, có thể từ công việc chính, cũng có thể từ nghề tay trái. Nói chung không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh nhờ Bách Việt chiếu mệnh, đào hoa trong tháng có dấu hiệu khoe sắc tích cực, đầu xuân vận khí thuận lợi và sự tươi mới là thời điểm nhân duyên nở rộ, mang tới nhiều niềm vui và bất ngờ cho chuyện yêu đương nam nữ, hạnh phúc gia đình. Đi đâu, làm gì con giáp này cũng dễ dàng hút sự chú ý, điều này rất có lợi cho người độc thân. Con giáp này hoàn toàn yên tâm khi bước sang tháng đầu tiên của năm mới, vấn đề thể chất không gặp bất cứ tình trạng nguy cấp nào. Mão Mộc được mùa xuân che chở, sức sống dồi dào, tinh thần phấn khởi, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Có điều, bản mệnh cần lưu tâm tới vấn đề ăn uống dinh dưỡng. Tử vi tuổi thìn Người tuổi thìn chào đón tháng đầu năm mới với tâm lý khá thoải mái. May mắn là vận trình của con giáp này có không ít biến động, nhưng nhìn chung công việc vẫn trôi chảy theo đúng tiến độ, áp lực không quá lớn. Đầu năm mới, mọi việc tiến hành ở tiến độ chậm vừa phải, không có gấp rút. Tháng này không có tài tinh chiếu mệnh nên tài lộc chỉ ở mức khá nhờ các khoản tích lũy từ trước đó. Đã vậy, việc chi tiêu nhiều cho dịp Tết đã ngốn của bản mệnh không ít tiền, kinh doanh buôn bán đầu năm chưa sôi động, chủ yếu vẫn phải dựa vào thu nhập từ công việc chính đường tình duyên của các cặp vợ chồng không được lý tưởng cho lắm, có những mâu thuẫn tiềm ẩn suốt từ trong Tết, nhưng vì không khí năm mới nên cả hai đều cố nín nhịn để không làm ảnh hưởng không khí gia đình. Tình duyên của người độc thân may mắn hơn chút, tuổi thìn biết cách thể hiện sức hút riêng, ngũ hành thìn thổ bị dần mộc khắc chế phần nào, ảnh hưởng tới sức khỏe của con giáp này. Tuy không gặp vấn đề bất lợi nào đáng lo ngại, nhưng bản mệnh vẫn cần chú ý ăn uống điều độ, hạn chế uống rượu bia, thường xuyên thức khuya cũng rất có hại cho thận và gan. Bên cạnh đó chú ý đi đứng thận trọng tháng này. Tử vi tuổi Tỵ Cục diện dân tị tương hại gây không ít sóng gió cho đường công danh của người tuổi tỵ. Con giáp này trở nên nóng tính, có những suy nghĩ mang tính cực đoan nên rất dễ vướng vào tranh chấp hoặc rắc rối thị phi gây hao tổn cả tinh thần và tiền bạc. Mới là đầu năm nhưng công việc của bản mệnh đang trong giai đoạn thử thách, đương đầu với không ít trở ngại. Con giáp này có thể mất tiền vào những sự cố liên quan đến công việc như đền bù sai sót, nộp phạt, đưa ra quyết định sai lầm. Nhìn chung trong tháng không có tài tinh chiếu mệnh, thu nhập của tuổi tỵ chủ yếu dựa vào chính tài, tức công việc chính, còn thứ tài khá ảm đạm, không có nhiều cơ hội kiếm tiền. Nguyệt lệnh lâm đất trường sinh mang tới hỉ khí cho tình yêu đôi lứa. Người độc thân có nhiều cơ hội làm quen, kết thân với đối tượng khác giới. Có người lại được gia đình, bạn bè tích cực mai mối, giới thiệu cho người phù hợp. Đối với người đã yên bề gia thất, bản mệnh có chỗ dựa tinh thần vững vàng, gia đình yên ổn sức khỏe của bản mệnh bình ổn, không có điều gì đáng lo ngại. Con giáp này chỉ cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, ăn uống khoa học và giữ tinh thần lạc quan thì không lo bệnh tật tìm đến. Tuy nhiên, thời gian này hội hè đình đám nhiều, tiệc tùng liên miên, ăn uống vô độ, khiến cơ thể dễ bị tăng cân, mệt mỏi. Tử vi tuổi ngọ Tam hợp xuất hiện hứa hẹn vận trình sự nghiệp của tuổi ngọ rất thuận lợi, gặt hái thành quả tốt đẹp, quý nhân vận khá vượng, con giáp này có thể yên tâm tận hưởng một tháng đầu năm làm gì cũng thông thuận, luôn có người bên cạnh đỡ đần, chỉ dẫn đường đi nước bước, dù đương đầu với khó khăn cũng sớm tìm được lối thoát đường tài lộc của người tuổi ngọ cũng khởi sắc trông thấy, chính tài khá vượng là điểm báo thu nhập nhanh chóng được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng cao. Người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay tăng thưởng. Người làm kinh doanh có một tháng khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp bày về. Đào hoa khởi vượng, đường tình duyên của tuổi ngọ càng ngày càng rực rỡ. Dù chưa có người thương thì bản mệnh cũng sẽ nhanh chóng tìm được đối tượng ưng ý. Các cặp vợ chồng đã chịu mở lòng, thẳng thắn chia sẻ với nhau và cùng giữ gìn hạnh phúc gia đình. Có người có đón tin vui về con cái cái hoặc trong nhà có hỷ sự. Sức khỏe khá ổn định, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Tuy nhiên, bạch hổ hung tinh mang tới điểm báo thương tai, tai nạn do tác động bên ngoài cho con giáp này. Hung thần này nhắc nhở bản mệnh làm gì cũng cần phải cẩn thận, nhất là khi tiếp xúc với những vật sắc nhọn, đi đứng cẩn thận. Tử vi tuổi mùi, tâm trạng của người tuổi mùi trong tháng đầu xuân năm mới thoải mái hơn hẳn. Đây chính là chìa khóa để đường công danh sự nghiệp của con giáp này suôn sẻ hơn rất nhiều khi hiệu suất làm việc nâng cao khá rõ. Cấp trên ngày càng tin tưởng và tạo điều kiện tối đa để bản mệnh có thể phát huy trọn vẹn. Vận trình tài lộc đón nhận không ít tin vui, các tình nâng đỡ mang tới những cơ hội kiếm tiền làm giàu thuận lợi cho con giáp này. Do đó, người kinh doanh, buôn bán sẽ cảm nhận rõ vận may tiền bạc, mỉm cười với mình. Bản mệnh có một tháng tất bật với nhiều đơn hàng, hợp đồng dù ở quy mô lớn hay nhỏ. Đường tình duyên có phần kém sắc vì tuổi mùi dành phần lớn thời gian cho sự nghiệp, làm giàu hơn là chuyện tình cảm. Đó là một trong những lý do khiến tình cảm đôi lứa ngày càng lạnh nhạt, khoảng cách cứ lớn dần. Lúc này, bản mệnh cần lý trí hơn, đừng để cảm xúc chi phối hành động, kẻo tự tay phá vỡ hạnh phúc của mình. Nhìn chung, tình hình sức khỏe trong tháng đầu năm mới của con giáp này khá ổn định, duy trì ở trạng thái tốt. Tuy nhiên, mùi thổ bị dần mộc khắc chế, lại thêm việc lời vận động trong thời gian nghỉ lễ kéo dài nên cơ thể dễ mệt mỏi, uể oải hơn. Do đó, bản mệnh cần rèn luyện thể chất nhiều hơn. Tử vi tuổi thân vận trình công danh sự nghiệp của tuổi thân ngay trong tháng đầu xuân năm mới vấp phải không ít sóng gió lớn nhỏ, áp lực gia tăng, đòi hỏi con giáp này phải có sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, đương đầu với mọi chuyện xảy đến. Cục diện tương xung thái tuế tác động lên công việc, gây nên nhiều biến động thăng trầm đại hao hung tình hoành hành, bản mệnh khó mà gặp may mắn về tiền bạc trong tháng này. Thậm chí còn có điểm hao tốn tiền của, chi tiêu vượt mức dự toán, có thể rơi vào cảnh vay mượn, nợ nần ngày đầu năm. Dù người tuổi thân đã đặt ra rất nhiều kế hoạch nhưng mọi chuyện cứ đi chệch khỏi quỹ đạo mong muốn, vợ Trinh tình cảm cũng gặp một vài trục trặc. Dù bên ngoài mọi thứ có vẻ như vẫn ổn nhưng bên trong lại nhiều mâu thuẫn, xích mích. Vợ chồng thường xuyên tranh cãi vì những vấn đề nhỏ nhặt. Hơn nữa, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình cũng thiếu sự hài hòa vì ai cũng bận rộn không có thời gian chia sẻ. Tình hình sức khỏe của con giáp này không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, bản mệnh dễ đau đầu, mỏi mệt, uể oải do áp lực công việc lớn, suy nghĩ nhiều nhưng sinh hoạt lại thiếu điều độ, Điều này nếu không sớm khắc phục sẽ trở thành nguyên nhân tiềm ẩn gây ra không ít chứng bệnh nguy hiểm. Tử vi tuổi dậu Đường công danh sự nghiệp của người tuổi dậu trong tháng này đang có nhiều bước tiến đáng mong đợi. Thời gian này vận quý nhân của con giáp này khởi vượng, làm gì cũng dễ tìm được quý nhân giúp sức. Các kế hoạch mà bản mệnh đề ra đều được đánh giá cao, có dự án lập tức được phê chuẩn để tiến hành. Tài lộc duy trì ở mức bình ổn, hầu như không có thứ tài, thu nhập chủ yếu vẫn phải dựa vào chính tài. Nhưng tuổi dậu vẫn cần đề phòng tiểu nhân hãm hại nhằm hớt tay trên, lại thêm tiểu hao hung tinh có thể khiến con giáp này phải tốn kém không ít tiền bạc vào những mục đích không chính đáng tháng. Vợ trình tình cảm tạm ổn, không phát sinh quá nhiều mâu thuẫn giữa các cặp đôi, gia đạo an yên sau khi bản mệnh và nửa kia chung tay giải quyết xung đột trong gia đình. Bầu không khí luôn đầm ấm, hạnh phúc, tạo tinh thần phấn khởi, tâm lý thoải mái để con giáp này tập trung phấn đấu cho công việc. Phương diện sức khỏe gặp ngũ hành xung khắc nên có dấu hiệu giảm sút, dễ mắc bệnh vặt do thời tiết. Tháng đầu xuân năm mới, thiên hình hung tinh có thể mang tới họa hình thương hay huyết quang như té ngã, bị thương, chảy máu. Do đó bản mệnh cần hết sức thận trọng khi đi lại, nhất là xuất hành xa. Tử vi tuổi Tuất Tam hợp xuất hiện nâng đỡ vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất, con giáp này sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng vô cùng, công việc tiến triển đều, cảm giác là mọi thứ trơn tru hơn, không cần phải quá lao tâm khổ tứ. Cát tình hỗ trợ dù có vấp phải vấn đề nào đó cũng có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ được sao, đúng tiến độ. Trong tháng không có tài tinh chiếu mệnh nhưng nhìn chung tài vận của bản mệnh vẫn khá bình ổn, người làm công ăn lương vẫn có khoản thu nhập cố định, làm nhiều hưởng nhiều, không lo thiếu thốn. Việc kinh doanh buôn bán đầu năm tuy chưa sôi động nhưng vẫn có khoản nọ khoản kia, không lo túng thiếu bán hợp cục mang hương sắc yêu thương cho tuổi tuất, đặc biệt có lợi cho người độc thân. Vận đào hoa đương lúc phơi phới, con giáp này nên chủ động tham gia các bữa tiệc, hoạt động tập thể sẽ nhanh chóng tìm được một nửa ưng ý cho mình. Đầu xuân năm mới gia đạo an yên, đời sống tình cảm vợ chồng vô cùng hòa hợp, về phương diện sức khỏe có dấu hiệu thể lực giảm sút mạnh, bản mệnh sẽ cảm thấy cơ thể thường xuyên mỏi mệt, khó chịu, thiếu sức sống. Vì thế con giáp này nhớ chăm chỉ tập luyện để tăng sức đề kháng cho bản thân, đồng thời duy trì chế độ sinh hoạt hợp lý để tránh những vấn đề về thể chất hay giấc ngủ. Tử vi tuổi hợi sự nghiệp của người tuổi hợi có những bước tiến đáng kể, mọi việc diễn ra suôn sẻ, điều này tạo ra động lực rất lớn để con giáp này phấn đấu vươn lên. Cục diện nhị hợp che chở, đêm báo rất vượng vận quý nhân, làm công việc lớn nhỏ gì đều thuận lợi, nhưng chủ yếu vẫn là sự nỗ lực của chính bản mệnh. Cả chính tài và thứ tài đều khả quan, nhờ có cát tinh thực thần soi chiếu, tài lộc chuyển biến tích cực và ổn định hơn trước. Các nguồn thu trong tháng khá dồi dào, đến từ nhiều nguồn chứ không chỉ từ công việc chính. Tháng này thích hợp cho đầu tư, mở rộng kinh doanh, sản xuất khi nhiều cơ hội kiếm tiền xuất hiện. Vận trình tình cảm có dấu hiệu chuyển biến tích cực, nhân duyên vượng, đặc biệt là nữ mệnh, tuổi hợi tâm tình vui vẻ, tràn đầy sức hút, nhân duyên khác giới ngày càng vượng, có nhiều cơ hội thoát cảnh chăn đơn gối trước, mối quan hệ vợ chồng hài hòa, cùng cố gắng xây dựng hạnh phúc gia đình và nuôi dạy con cái. Sức khỏe có phần giảm sút, bản mệnh dễ bị mắc các bệnh theo mùa, bệnh cũ tái phát. Có giam này nên chú ý nghỉ ngơi và ăn uống điều độ, hạn chế thức quá khuya, thường xuyên rèn luyện để nâng cao thể chất. Khi ra ngoài, nhất là xuất hành xa,